xanh chỗ nái bốc đầu một cái là vào tim anh Okinawa Ai đồ cậu họ gì? Tôi lè, nhạc đâu lên? Anh là máy bay, Anh phải cá này Say, say, say, hey, hey, now, baby Say, say, say, hey, hey, now, baby So let's go and think, Gina, baby Gió xin đừng lấy em đi Hãy nào còn mồ hôi tóc xanh ngày nào còn trò chuyện với anh em nói em thương anh mà nói em yêu anh mà cớ sao ta lại hóa chia xa đóa phong lan lặng lẽ mơ màng nàng dịu dàng tựa đến phố vinh đêm rằng lời chẳng cần cố sinh vang thiên sơn đất trời ngàn bình rượu đừng nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trái một đời bóng cô góc trời mở xa gió mưa trắng màng thôi kiếm này chọn một mình dọn lệ ta sẽ chẳng rời một lần thôi kiếm này chọn một mình dọn lệ ta sẽ chẳng rời chỉ cần em yêu gật đầu mọi thứ xung quanh đều là ok không có khổ đâu một số anh thì không có khổ đâu muốn làm quen anh hả cứ theo luật bà con ai đang mắc bệnh xương khớp gọi cho tôi tôi cam kết chữa khỏi một trăm phần trăm trăm phần trăm bà con ai đang mắc bệnh xương khớp gọi cho tôi tôi cam kết chữa khỏi một trăm phần trăm trăm phần trăm <laughs> Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away